Bye. phía bên này thì ờ, mấy chị em đang uh, rửa bát giặt khăn để chuẩn bị mai uh, tổ chức đám cưới yep. Dạ. ô cháu này không nhìn thấy à ừ, thấy đâu à đây à đi từ bé à đúng không nhỉ yeah, từ bé nhỉ nhưng mà là, là vẫn nói vẫn nghe được đúng không bình thường nghe được ừ. nhưng mà có cần người dắt không hay là tự đi được à đi theo cái cảm ứng đúng không cháu này uh, bị mù từ nhỏ không không nhìn thấy nhưng mà vẫn vẫn đi theo cái cảm bản năng được đúng không còn đi học không nó còn đi học không hay là nghỉ học à không đi học nữa hả? nghỉ rồi Phía bên này thì uh, ờ, các uh, ờ, thanh niên uh, đang uh, gừng làm gừng thái gừng đây ờ, thái gừng đây cái này là đang món gì đây rồi phổi này à, à lòng già cái này mà xào với dưa thôi rồi tuyệt vời đẳng cấp luôn đấy đói đói bụng rồi đấy Thế anh em làm này đói bụng rồi à mấy con à, mổ mấy con anh mổ mấy con ba con đúng không anh già ừ. 80 à ai già con kia dưới một tạ con to dưới này nữa con to này nữa ui nhưng mà con, con lợn này mới thích này con này mà mổ để ăn thì nếu mà cái lòng nó cái ấy thì quá ngon luôn tiết canh ấy phải là làm tiết canh như bà con làm tiết canh như anh em làm tiết canh như anh nhỉ làm tiết canh nhé đây là món ờ, thịt lợn bản giang nha mọi người rất ngon thơm thơm gừng thật đấy cũng nhận thơm thật quá tuyệt vời phía bên này thì uh, có mấy cháu đang uh, làm cái củ à, củ khoai gì đấy nhỉ cháu nhỉ khoai khoai khoai không biết à, cái này phải củ tư không nhỉ ừ. phải củ tư không cháu hả không biết không biết à không biết cái loại này cái loại à nhưng nhưng mà cái này là người đồng bào mình gọi là tiền như nào tiếng tên đồng bào mình ấy không có đấy. 30 cân cân. 30 à, Các cháu là học lớp mấy rồi? Hả? À lớp 10 à? à thế là có người yêu rồi. Chưa. Chưa? Thế luôn. À cháu đang nghe à? Rồi có bạn nào mà xem được à, video thì uh, nhớ là em ấy chưa có người yêu nhá. Số điện thoại của em bao nhiêu? Facebook có không? Thế thì sao mọi người liên lạc với em kiểu gì được? Thế yeah. Đây, cháu này cũng xinh gái. Cháu này năm nay học lớp mấy rồi? Cháu này là cô dâu ạ. À cô dâu à? Cô dâu à thế à? À cô dâu hôm nay phải sang giúp cả. Ủa cô dâu chịu khó quá nhỉ. Ở trên này đồng bào à, bà con à, rất là chịu khó sang giúp nhau. Có cháu này đang học lớp 10. Còn cháu kia học lớp mấy rồi? À lớp 8. À nhà cô dâu ở tuần nằm khắt cả. Xa nhỉ? Mà ngày trước là cô dâu quen chú rể kiểu gì đâu Học cùng lớp à? ấy giờ đúng là người ta yêu online như 4.0 thật Giờ thời buổi giờ đi tán gái mọi người dễ lắm Là chỉ à, gần Facebook là đã có bạn gái rồi Không cần phải đến tận nhà như ngày xưa nữa nhỉ Đi bộ ấy Mà công nhận là con gái hâm mông ở trên này ai cũng xinh gái Má thì hồng tự nhiên lắm Trắng Trên này lạnh mà Không như mình đen, mặt đen Đấy, anh em à, đang à, bắt đầu chói mổ lợn đấy mọi người nhá Con lợn này bao tạ anh? Không biết này Đầu bếp mà anh này không biết 90 cân anh ạ À 90 cân à Con này à, có đánh tiết canh không? không Không đâu con đen đen nhiều đúng không? Ừ, con đen Con đen Tại thì bà con với anh em đang bắt đầu mổ lợn và xẻ thịt rồi Đấy, bà con sẽ tận dụng ngay cái chỗ mương này Đấy, lấy nước này là nước là rất sạch luôn nguồn nước là trong núi nha mọi người nhé không phải là nước nhà máy đâu trong khe núi rồi đấy con này con con con cái chứ nhỉ à? ờ đúng rồi chính xác rồi kia còn một con nữa nha mọi người nha Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực à, đồi mâm xôi thuộc à, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái Hôm nay thì Giang muốn giới thiệu mọi người về một cái à, phong tục đám cưới của người đồng bào dân tộc Hơ Mông à, Trước mặt mọi người có thể để ý một cái dạp đám cưới được dựng bằng những cái bạt này này Rất đơn sơ, rất đơn giản thôi cái cọc và cái thép răng này đó, thì mọi người biết ở đồng bào hâm mông ở trên này thì à, rất là khó khăn đấy con chào bà nhá ờ, khó khăn nên là tôi chưa có điều kiện kinh tế để làm phong dạp nó đẹp như ở dưới xuôi được hôm nay thì đây là cái à, dạp của nhà chú rể và mình sẽ vào trong này để xem bà con à, đang chuẩn bị là sắp mâm ra rồi nhưng hôm qua buổi chiều hôm qua thì bên nhà trai người ta mổ lợn không mổ bò mổ rất là nhiều lợn Đấy như chị em là mọi người thấy là đang à, cầm những cái à, bọc để đựng cơm đựng gạo và sẽ mang à, xuống dưới này à, bắt đầu là sẽ giải dần sau đó thì mời khách Và những bộ quần áo này của người đồng bào tập hâm mông si nha mọi người nhé đây là bộ áo đây là bộ áo gốc truyền thống thì lên phía trên bên này một đoạn một chút chỗ dạp thì là khu vực bên là chú rể đang nghe nói là chú rể là rất còn trẻ Đang học 12 đó Đây thì đang à, thấy là có một cái quán này. Chào anh nhá Đấy, đây là bên này à, phía khu uh, chai Không biết là chủ nhà mời lúc mấy giờ đâu Đấy, đây là rau sống Chào anh em nhá Chuẩn bị xong hết rồi thùng túi thùng túi này qua hôm qua thức gây khuya nhỉ anh em ấy nhở. em bốn giờ sáng thức uh, tốt thật đấy hát hò cả đêm cái này là xong hết rồi quá đúng không cho vào túi này nhỉ Cái này mới về rồi hôm qua ngủ à. nó mới về rồi à thế à? à, hôm qua à? hai láng đấy à đây hai láng à à phía này đang ờ, đun cái gì đấy chào anh em nhé Khanh à? Khanh Sương à? Vâng à. Ba nồi canh xương. Mấy giờ bắt đầu anh em mới ngồi à, ấy nhỉ? Chắc tầm giờ. 11 giờ đúng không? Thì có những khách ở ờ, rất là xa. Đấy, khu vực nhà chú rể thì mọi người thấy là mà cái uh, cổng uh, đám cưới rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp Đấy, được làm bằng cái tre trúc Đấy, bà con tự thiết kế đám cưới đúng như là đám cưới quê trên bản rất là đẹp khu vực này là uh, mọi người sẽ để ảnh của chú rể cũng như là cái hòm phong bì rồi cho tặng cô dâu đấy đây là chú dâu chú rể rất đẹp luôn quá đẹp rồi treo đấy đóng đóng đinh vào đấy treo đấy để như thế gió nó nó thổi một phát là rơi đấy ờ. hôm qua nó có cái đinh ở đằng sau ấy mình đóng hai cái đinh vào cái vách bé bé là làm móc vào được mà không biết cho cả tổng là và gửi phong bì tí là sang bên kia thì giao lưu mọi người nhé ông bà rồi chào anh nhá Đấy, ở nơi đâu thì à, đồng bào người ta cũng sẽ làm một cái lý là phải uống rượu khi gửi phong bì không uống rượu là không không không được ăn cưới mọi người nhá vâng. à đúng rồi uống rượu mới được ăn cưới một chén thôi một chén thôi nhỉ à, một chén thôi hai chén, hai chén cho anh thế hôm qua đi bên kia một chén rồi em phong tục phong tục hai chén bắt buộc hai chén à vâng, bắt buộc hai chén vâng. <laughs> đâu em cũng cả lắm à. À. hai chén anh ạ từ từ em cảm ơn nhé đấy như ờ, người ờ, kinh doanh người thái thì người ta đến gửi phong bì người ta vào mâm người đồng bào mông bắt buộc là làm cái lý trước khi đi ấy, phải làm làm hai chén à, đi hai chân dạ, dạ. có chắc ờ. Ờ, nhưng mà mọi người biết đây là những cái bộ trang phục truyền thống của người đồng bào dân tộc Hâm Mông trên này nha mọi người là Mông Si đây mặc những cái bộ trang phục như này chị em phụ nữ đấy còn à, đàn ông con trai thì sẽ là mặc bộ trang phục như này áo như này ở trên đầu thì à, bà con hai đội những cái khăn khăn như này rất là đông luôn là chai tổng làm là 120 mâm đấy bảo vậy mọi người trên này thì là hơn 30 mâm cả trong nhà đa số trong này thì à, là dành cho các bác à, lớn tuổi các cụ bố lão là ở trên này còn bao nhiêu là thanh niên sẽ không phía dưới kia Bà con trên này uống rượu cả ngày luôn nha mọi người nhá Uống triền miên luôn đấy Con gái con trai là ai cũng có uống được rượu Bây giờ mình sẽ xuống dưới đấy nhá mọi người nhá Một số bà con à, đến muộn là mọi người à, đang bắt đầu à, gửi phong bì Đây khu vực phía dưới này là cái khu vực rạp chính của nhà trai Nói chung ở trên này thì bà con sẽ mời à, tầm giữa 11 rưỡi 12 giờ Cô dâu thì à, đi đón nhưng mà chưa về đâu mọi người 3 giờ chiều mới về Rất là xa Với lại là bên nhà trai phải sang bên kia uống rượu bên nhà gái Xong rồi mới đưa cô, cô dâu về được cơ <laughs> Đấy cái phong tục của <laughs> đồng bào là như vậy Ui ôi đông kín luôn này để cho mọi người biết à, xem không khí đám cưới của đồng bào Mông nhá Đấy Chị em phụ nữ hôm nay có vẻ đông hơn nhỉ nhìn thấy chị em phụ nữ hôm nay quả đông hơn chai đâu hết rồi đấy đây mọi người sẽ vào dần ở trong này đấy có những người mọi người nào đến trước thì sẽ uống trước người đến sau sẽ uống sau đa số là chị em phụ nữ sẽ ngồi với nhau sau đó thì uh, sẽ bắt đầu à, bên nhà trai này sẽ có hai người nhé đi chúc rượu tất cả các mâm luôn có hai người Đấy, bên nhà trai là sẽ thay ra thay mặt này như vậy Cố trên này thì cho mọi người cùng xem luôn là có những cái món gì nhá và wow. nhà trai chỉ mổ lợn thôi mọi người không có trâu bò gì đâu phía trong mang vâng, cơm đâu đây ờ rồi rồi em ơi ờ, cái canh này thì à, như hôm qua giang thấy là lạ nó giống như cái kiểu canh thủ của khói ờ, sọ ấy nhưng mà của mài của từ ấy nó thấy lạ lắm, không đấy nhưng uh, cô bé là đồng bào hâm mông rất là sặc sỡ luôn quần áo đeo những cái uh, vòng cổ truyền thống mà để đi ăn cưới mà đồng bào ấy thế mình ngồi đây đợi một chút nữa thì uh, số bạn mình xuống ngồi với nhau chứ còn để mà giang đi giao lưu với bà con thì mình không thể đi nổi Đấy, cho các cháu nhỏ này sắp ghế đúng rồi sắp ghế sắp ghế cho khách Trời rất là nắng nha mọi người nha à. Đang thấy hôm nay là đa số chị em phụ nữ rất là đông Có vẻ con trai là là ngồi ở bên nhà trai kia rồi Không phải ngồi bên dạp nữa à, hơi, hơi nắng nhưng mà được cái là thời tiết Còn mùa đông này sẽ lạnh ấy, trên một con trải này Nên là không vấn đề gì cả mọi người ạ Mát đấy, khách bắt đầu giờ đến rất là đông mọi người đến có thể rất là xa đấy thì ở trên vùng cao này thì à, đa số là xã cách xã rất là xa mấy chục cây cũng có cơ thanh niên vào đi thanh niên vào thôi đấy mọi người thấy như kiểu có hai hai hai chị em phụ nữ này đang bao giờ mọi người đi à, chúc rượu từng mâm một phải có hai người thay mặt bên nhà trai ấy mọi người kiểu cũng như người đồng bào kinh thôi hay là bằng thái cả giang thì đa số là người cũng ờ, tự cầm chén đi chúc thế là, kia là bố chú rể kìa áo trắng trắng xà ở giữa còn cô dâu ấy, thì là chú rể đi đón cô dâu thì hiện tại là chưa về mọi người nhá không phải như ở đồng bào dân tộc kinh là khi mà đón rước dâu về rồi thì bắt đầu mới tổ chức lễ và ờ, tuyên bố là phát biểu lý do ờ, mọi người là cùng ăn cơm Đấy. nhà đồng bào hơ mông thì không như thế người ta mời cứ 11 giờ rưỡi là 11 rưỡi đến ăn cơm không biết là chú đâu chú rể về hay không không, không quan trọng đấy ấy người ta chỉ đến ăn cơm xong là người ta ăn uống cả ngày luôn còn chú rể thì tầm 3 giờ chiều các đang hỏi mới về mới về đến đây được để cho mọi người à, cùng à, biết nhé chung hiện tại thì mọi người vẫn đang, à, còn đang xuống rất là đông đây cũng cả ngày mà đấy, những cái cô ấy, mông rất là xinh xắn mà áo rất là sặc sỡ luôn rồi chắc là tí nữa mình cũng vào tìm ngồi một chỗ giao lưu với anh em vài chén phía trên này mọi người thấy là khách vẫn đang đến ùn ùn nha, xếp dọc cả con đường này nguyên xe máy và con đấy mọi người cứ đến lúc nào thì ăn lúc đấy thôi thoải mái không không uh, có gì phải ngại đâu mọi người đấy ăn thằng là vào trong này là giao lưu quan trọng là mọi người có uống được rượu hay không ấy bên đồng bào khâm bông sẽ là các chị các cô các bác là đón khách cơ À, một đội luôn đấy một đội ờ, đón khách à, chào em Hiện tại thì mình đang đứng ở giữa cái uh, đạp đám cưới Mình ngồi với uh, ờ, mấy các, bác ở đây, các anh ở đây thì chắc cũng bảo ăn cơm luôn đó mọi người ạ Một tí nữa có thời gian rảnh thì mình sẽ đi giao lưu với mọi người sau Đúng không ờ, bác? Dạ. Vâng. bác là ở tận đâu? ở đây thôi mình à, ngay đây được luôn bạn làm mình tẩn cuối à, cuối trên này đây thì uh, giang giới thiệu luôn cho mọi người biết những cái món này cái này là uh, bác có biết uh, tiếng kinh không cái củ của mình này này cái này không khoai à ở củ khoai ở đây là củ mai củ tư đúng không củ mai củ ta à củ mai củ ta à nhiều lúc thì tiếng mông thì bà con biết nhưng mà tiếng kinh thì đôi khi là Giang nói là nó giống rất giống củ mài với củ từ trên rừng Nó không phải là khoai sọ Ăn có thể là nó cũng ngon như khoai sọ đúng không anh? ngon nó khác nhau một tí À ăn ờ, khác ơi khoai sọ đúng không? Khác ờ. À Khéo một đồng chí nè. Rất là lạ Khéo một người Đây thì ờ, có món rồi nha mọi người nha Đấy rồi từ hôm qua là chiều anh em làm này Đấy để gà này Món nướng này cũng rất là nhiều Đây là món luộc và có món giò thêm Cái khoai này thì Giang chưa được ăn mà hôm nay là ăn đầu tiên và có trứng gà luộc đĩa à, rau sống có cả dưa nhá tráng miệng nhá mọi người nhá đầy đủ hết phía bên này là chị em đây này chị em ngồi cạnh mọi người sẽ cho vào cái túi này để cho nó nóng đấy sau đó mọi người à, ai đến thì bắt đầu mâm nào đến đầy đủ là mọi người sẽ bóc ra mọi người nhá vào đây ngồi anh ơi cho đủ đi anh trai đẹp trai ơi đẹp trai nhất bản gì nữa đúng rồi nhất bản đúng rồi anh làm có phải đẹp trai rực rỡ Thấy không mọi người đâu Ngồi bây giờ bắt đầu kín dần rồi nhá Kín mít luôn Đấy, những thanh niên mà bạn nào nam nữ mà chưa có người yêu là sẽ ngồi với nhau để uh, trò chuyện tâm sự ấy hoặc là mọi người tìm thấy người bạn là thân quen thì mọi người sẽ ngồi với nhau để trò chuyện hàn thì huyên lại nhé đó đấy nhở băng nhở đến rồi ờ khởi động luôn chúc uh, tất cả các anh nhá là mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc cho à, hai à, cháu đám cưới là thành công rực rỡ, tốt đẹp. Ờ, cô dâu cũng để chưa về. Ờ. Chửi mặt lắm mọi người. Đang vâng, cái phép mời tất cả mọi người cùng à, thưởng thức với Giang. Thử xem làm miếng này lần đầu tiên này. Miếng này to Dạ. À. Ờ. cái này ăn thì mùi vị uh, giống củ mài cực kỳ luôn không khác gì củ mai mùi vị của nó mùi vị của nó giống đúng rồi Đúng thế bà con chị em cạo cạo ra mà hoặc là hỏi cách chế biến kiểu gì à, và nấu canh là như nào không phải hóa ra hôm nay nấu canh canh xương ừ. là chị em phụ nữ là không biết tiếng kinh để dịch ra ấy nó không không biết tả diễn tả kiểu gì ấy có bà chị à, bên cạnh là tiếng lan để sang chúc rượu Chị cứ nói tiếng Mông đi tí em dịch lại tiếng Kinh cho tất cả mọi người cùng nghe <laughs> Chết tôi tôi cho tôi em cố Có thì nhớ trang lúc chưa gì nữa mà Tôi mở ra chơi chơi chơi tôi tôi À tôi chơi ờ, mùa đấy Con lúc tại chơi đi là tôi tôi khác giá giá Sau còn tiểu không? Nghĩ ra tao có ai đu Hay là Nghĩ ra sau này Nghĩ ra này Mở ra chỉ biết được Tôi liệu Chẳng cứ họ chẳng tu bà sao Ờ được rồi Mấy cứ à Ờ mấy cứ à ờ, ok <laughs>

hôm là càng dạ to hai chiếc chiếc chiếc tay đi tụi ờ từ cháu đi lại từ cái tụi ạ rồi khi mà làm đi là người rất là đang đi thức rồi nhắm thẳng thẳng người không gặp thôi mua du nhá